tính năng đầu tiên thì tôi cũng sẽ thử là khóa ga khi ờ, tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu và một bếp nướng các bạn nên nhấn giữ khoảng 3 ờ, đến 4 ờ, giây rồi hãy buông tay nếu các bạn buông sớm thì nó sẽ tắt bếp do cảm biến nó không nhận được tín hiệu lửa cháy thì nó sẽ tắt tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa để để dễ thổi nè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 khi mà thực hiện tính năng này á các bạn nên dùng những cái loại nồi có đáy dày nếu mà các bạn sử dụng những loại nồi mỏng nhiệt độ nó dễ tản thì ờ, bếp nó sẽ không khói ra và cái nhiệt độ ở đáy nồi chỉ 200 250 thôi anh thấy cái bộ đồ anh dẹp theo cái ờ, bộ đồ bản đồ là để khuyến mãi đó là nó sẽ đi ra ngoài cái bộ nào đúng rồi ngày bây giờ rẻ hơn khuyến mãi từ cái mười tám này nó sẽ ra cái bộ đồ luôn nhà không không không nó nó nó song song với cái đường đó, nó song song với đường Nguyễn Văn Linh đó ở phía công ty